Yo, xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Cành đây Và trong video trước thì mình đã nói với các bạn về những khái niệm Và một chữ giá trị rất đơn giản Đó chính là eh, giá trị uh, Boolean Là một tập hợp gồm hai giá trị duy nhất Đó chính là true và false Hay được dịch ra ở Việt Nam là đúng hay không đúng Thì trong video hôm nay thì mình sẽ chuyển sang một chủ đề mới đó chính là thành những cái phép tính toán những ký toán tử ở trong phần và phần ngôn ngữ lập trình Python này và nếu các bạn thích video này các bạn có thể nhấn nút like share subscribe thì các bạn có được kênh luận bên dưới nếu có thắc mắc gì và mình cũng xin lỗi với các bạn vì đã không ra video trong một thời gian dài và lúc đó mình hơi khá là bận và giờ bắt đầu nè thì trong chủ đề này thì mình sẽ nói ngắn gọn trong video này thì nó sẽ gồm có 5 nhóm có tử à, 5 và 6 hay 6 nhóm toán tử chúng ta sẽ biết hôm nay đó chính là con tử số học con tử đã được dán sẵn con tử logic con tử uh, so sánh những con tử uh, nhận dạng hay là được gọi là những con tử đồng nhất và cuối cùng là những con tử thành viên và giờ chúng ta sẽ bắt đầu với hai con từ đơn giản nhất đó chính là con từ số học và con từ đã được gắn sẵn đầu tiên toán thực số học đây này thì nó nó chỉ bao gồm những cái phép tính toán học đơn giản chịu người ta thực hiện những cái phần tính toán đơn giản thôi bằng những cái phép tính mà ta để biết được trong khi ta học toán như cộng trừ nhân chia chia lấy dư uh, mũ lý thừa như vậy đó như thế này hôm nay để học biến rồi thì mình sẽ tạo ra một cái biến tên e bằng mình sẽ đặt biến e 5 đi rồi biến e là 10 biến m là bằng 2 đúng không ok giờ mình sẽ nhắn in ra như là giờ mình muốn e cộng b đúng không là 10 cộng 2 bằng 12 mình sẽ ghi e rồi mình chỉ đơn giản dùng toán thực số học này mình chỉ ghi dấu cộng b như là mình viết trong toán học này Và khi chạy nó sẽ ra số 12 đây đó mình to đó mình muốn trừ thì mình sẽ ghi nút trừ ở đây nên nó chỉ số 8 rồi tiếp theo là phép nhân với phép chia nó sẽ hơi khác lạ xíu vì cái kít chiều của nó nó sẽ không phải là dấu nhân như thế này bởi nếu như vậy thì mà hệ thống máy tính nó sẽ nghĩ lộn nó là biến ít và không có biến ít nào ở đây hết nên ta phải đổi sang ký tự đặc biệt uh, dấu ờ, sao này và để đỡ dấu sao này trên thì ta sẽ nhân lại 10 nhân 2 bằng 20 về phép chia cũng tương tự phép chia ta đỡ dấu chấm theo đây à, dấu chấm à, hai chấm này nhưng trong một trong máy tính thì nó được phân biệt dấu hai chấm này đỡ lên một trường hợp đặc biệt khác nên ta phải đỡ một cái ký hiệu đặc biệt là dấu à, gạch xéo đây và khi ta chạy này nó sẽ ra năm phẩy không đó này nó chia ra về còn có thêm à, một vài phép tính khác cho toán tử số học như là lý thừa như 10 lý thừa 2 là e lý thừa b nó sẽ bằng 100 hạt là chia lấy dư như thế này ồ oh, chia lấy dư thế này nó là cái gì đặc biệt đấy chia lấy dư đó chỉ là một cái dấu phần trăm này và khi chia ra nó sẽ ra số 0 bởi vì 12 mà đâu có lấy dư đâu đúng không và tiêu một cái cuối cùng đó chính là cái hai hai cái dấu gạch à, xéo này nó nhìn y hệt như à, hai cái dấu hai hai cái dấu sao à, biểu hiện cho à, nhân lý thường nhưng đây khác nó cũng chia như bình thường nhưng nếu nếu nó mà có dư đấy như là lỡ mình ghi 11 à, chia 2 đây mình mình đợi chia không nha đây nó sẽ thành 5,5 như vậy ấy 5,5 nhưng khi mình đổi ấy thì nó chỉ cho lại thành 5 là cái này nó chỉ giúp việc là ta chỉ nó chỉ chia vừa chia sau khi chia xong thì nó chỉ giảm giảm tròn xuống lại là floor ấy, floor division nó chỉ tròn xuống dưới số số nhiên nào mà thấp nhất ấy thấp nhất mà nó không lớn hơn cái kết về đó là số 5 như ờ, muốn thử thử ra khi u 1,9 nó sẽ không có tăng luôn nó vào em tròn lại thành năm thôi như vậy đó ở đây sẽ tới tiếp theo đó chính là phần toán tự được gán sẵn thì những số tự được gán sẵn này nó sẽ rất là đặc biệt như là ờ, mình đặt biến e lại tiếp mình đặt thành 10 ờ, lại nữa cứ như vậy đi rồi mình in ra e thì nó đương nhiên nó sẽ ra 10 giờ mình muốn e nó cộng cho ba mình mình khỏi có biến đi mình đặt biến e luôn giá trị của biến e luôn ấy như là bằng các bạn một vài bạn nếu học cơ bản thì nó chỉ e cộng 3 thì đơn giản thôi e cộng 3 thay thay giá trị 10 ra 10 cộng 3 13 nó sẽ gắn vô biến e là biến e bây giờ sẽ là 13 đó mình sẽ đỡ hai biến này cạnh nhau nha đó cái đầu tiên là trước khi nó cộng 3 thì 10 sau khi nó được gắn là e cộng 3 nó sẽ là 13 nó sẽ ra số 13 nhưng chỉ có một cách nhanh hơn nếu chúng ta có thể dùng toán tự được gắn sẵn nó được gắn sẵn hoàn toàn luôn kiểu phép tính nó được gắn sẵn như thế này dấu cộng bằng yes. cộng bằng đấy nó kiểu là e cộng cho giống như cộng là nó dấu cộng ở trước còn cho là dấu là dấu bằng ở sau so trái ghi ba là khi nhấn vào nó sẽ vẫn sẽ ra một ba với win e thì nó chỉ gắn vào cộng ba luôn nên nó sẽ vừa cộng cho ba sau đó sẽ vừa tránh cho ba dấu bánh đây còn khi việc cộng này nó sẽ vừa cộng cho ba dấu cộng này như vậy đó thì ta cũng có thể trừ ra để đổi thành dấu trừ dấu chia Ồ, dấu nhân để thừa à, chia ha, ờ, chia giảm xuống và chia lấy dư đó thì nó sẽ rất là tiền lời hơn nếu các bạn thực hiện cái phép tính dài dòng trong một dòng này nó cứ chịu phải bay e cộng gì đấy nó sẽ hơi mệt nên làm cách này nó sẽ nhanh hơn và ta sẽ đến phần nhóm toán tử tiếp theo là nhóm các nhóm gồm các toán tử uh, so sánh thì đây nó cũng sẽ rất đơn giản khi mà ta tìm thứ này rồi ta sẽ ghi là tiếp là e bằng 5 b bằng 6 đây in ra nha e lớn hơn b về in ra nó là false thì đúng rồi thì e có lớn hơn b không đâu có lớn hơn 6 đâu thì nó dấu lớn ở đây nó cũng giống như trong toán học à, mà ta thường hay học à, từ hồi lớp 2 lớp 3 hay lớp 1 thì chúng ta nói ngắn gọn là nhóm nhóm gồm các ờ, toán tử được so sánh này nó sẽ ờ, dùng uh, được dùng để so sánh hai cái hai cái giá trị khác nhau hay nhiều giá trị khác nhau như e lớn hơn b giờ ta ghi bằng đi không nghe mà người ta phải ghi bằng hai dấu bằng vậy vì nếu ta ghi dấu bằng thì nó sẽ ghi lộn là e bằng b với chạy nó cũng sẽ bị lỗi quá. vì ta không thử dán gắn giá trị và trong uh, trong lúc đang uh, in ra được như vậy còn nếu mà ta bỏ dấu green ra đây nó sẽ gắn e nó sẽ gắn uh, giá nó sẽ uh, biến đổi giá trị của e thành thành giá trị của bơ đây là phải ghi hai dấu ban để tránh sự nhầm lẫn thì nó cũng false vì e là 5 b là 6 nó không bằng 6 hoặc cùng khi nhỏ hơn ấy thì nó sẽ bằng true bởi vì e là 5 b là 6 và 5 nhỏ hơn 6 nên S nhỏ hơn bơ nó cũng có cái khác nữa là nhỏ bằng b lớn bằng à. như ví dụ E lớn bằng b là sai bởi vì E E nó không có bằng b và E nó cũng lớn b. thì chơi đỡ vậy đỡ so sánh hai lần luôn bởi vì nếu ta đỡ vậy và đỡ thêm một cái à, biến đỡ thêm một cái dòng đỡ kiểm tra khác nữa thì nó sẽ trâu giống như là nhóm các toán từ được gắn sang trai đồ nhỏ hơn banh nhỉ thì e nhỏ hơn bơ banh d nữa sáu rồi e nhỏ hơn bơ sai vừa nhắc sáu nhỏ hơn sáu banh bang nó sẽ bang nó sẽ true còn nhỏ banh là nó vừa kiểm tra nó nhỏ hơn hẹn nó banh đó bằng true như vậy đó rồi thì đây sẽ đến nhóm tương tự tiếp theo à, chỉ chưa được dùng nhiều nhất đó chính là nhóm toán tử logic cũng được phổ biến cho nó thì e bằng 5 b bằng 8 ví dụ như vậy rồi ta chỉ in ra à, e a lớn hơn b giờ ta giờ ta in ra ra form giờ ta muốn làm thêm nhiều cái nhiều cái phần kiểm tra khác như vậy thay đổi quá nhiều thì nó sẽ khá mà mệt nếu mà nó dài dạ, nó có thừa nên là ta có cái nhóm toán do à, nhóm gồm các toán tự logic này nó sẽ gồm các đồ mà ta có thửa phân chia và kiểm tra nhiều cái khác nhau như là e lớn b và kiểu nó có hai cái điều kiện ấy nó sẽ đáp ứng một trong hai điều kiện hoặc là nó phải đáp ứng cả hai điều kiện hoặc là nó không đáp ứng hai điều kiện hoặc không đáp ứng một điều kiện đó thì nó mới được như e lớn hơn bơ giờ tao muốn e lớn hơn bơ không không đủ tao muốn e nhỏ hơn bơ luôn yeah. thì tao muốn e vừa lớn hơn bơ vừa nhỏ hơn bơ vậy này nó sẽ sai nó e lớn hơn bơ là sai còn e nhỏ hơn bơ đúng nhưng true với false hai, hai cái phải ý rất là true chứ không phải false hai cái phải đúng chứ không phải một trong hai cái đó sai nên nó sẽ nghĩ là, là false là sai nó có đáp ứng được yêu cầu còn đến đây ta có một câu từ khác là ô nó dịch ra tiếng việt là hạt hiểu e lớn bơ hạt e nhỏ bơ nên ta có thể chọn nếu một trong hai kia ờ, điều kiện này là nó đúng ấy, thì nó chỉ coi như đúng luôn bỏ vứt, vứt đi cái thằng mà có font nó sẽ true rồi à, đúng không đó thì còn cái nốt đấy thì như thế này chữ e lớn bơ sai còn nếu mà không phải e lớn bơ ấy chúng ghi not e lớn bơ nó sẽ là true cuối à, năm đâu có lớn 8 à, mà nó không phải năm mà không phải năm lớn 8 không phải e lớn bơ thì nó chỉ lên yeah, đáp ứng được yêu cầu rồi giờ ta sẽ tới phần nhóm tóm từ tiếp theo đó chính là nhóm tóm từ à, đồng nhất hay ta cứ gọi à, tắt lại thành nhóm tóm từ uh, à, nhận đi đây thì ghi như thế này A bằng 8 B bằng 9 C bằng C bằng A Mệt, xong rồi à, vâng các bạn chỉnh lại B thành 28 thì các bạn sẽ biết rằng A là có giá trị 8 B có giá trị 8 C có giá trị giá trị của A là 8 để bạn có đi mình. chúng ta thử in đây in A bằng bằng B bằng bằng C oh no lộn rồi à là true đúng không cả ba giá trị đều nhau chúng ta thử ra một chuyện thế đây. nhóm toán tượng này nó chỉ còn như giống như phần so sánh nhưng nó chỉ khác ở chỗ dấu bằng thôi như thế này in ra a is b. in ra rule a is a à thì các bạn thấy nó ru như vậy đó không phải cách nó hoạt động như ta sẽ chia nó là thành uh, một cái danh sách thì mặc dù cái này mình chưa mình chưa nói với các bạn trong các video trước nhưng mà mình sẽ ờ, tạm đem một cái về mình sẽ nói thêm về cái danh uh, ờ, phần danh sách này và cách lập tạo lên danh sách thay đổi danh sách vào trong những video sau điều ra ghi uh, bờ bằng uh, bờ bằng là Emily rồi ruby rồi uh, ờ, elan và cứ vậy đi sau mình cứ copy này mình gắn cho giá trị giống nhau đi do nó thuộc một loại offset là đối tượng về đó mình sẽ nói trong những video sau nữa nhưng nếu mà mình nói trong một cái nghĩa à, nghĩa mà thực tế thì các bạn cũng hiểu đối tượng nó là như một cái danh sách hay là một cái đối tượng nó gồm những tập hợp khác nhau nữa như kiểu như vậy về danh sách trùng hợp trong cái tập hợp ờ, đối tượng đó hơi chạy rồi mình là ờ, uh, e expert false là e có phải là bơ không nếu là các bạn nghĩ tiếng anh ấy là là gì như vậy nhưng thực ra không phải vậy nó nó có cái giá trị giống nhau hết như cho ghi băng đây như thế này nó sẽ true nhưng is no no true nhưng khi đây đỡ là sơ thì là là true là sao ta, ta không hiểu gì hết kiểu sơ là ta để cái chị e sơ có giá trị bằng bơ và bằng e luôn chứ vì nó nhìn giống nhau mà sao lại uh, đây e bằng e là sơ là true e là bơ là false đây đỡ thường là bơ nó chỉ là false mày muốn hiểu nó là sao thì nó thì nhóm toán tử này được dùng để được dùng để test thử là hai cái giá trị nào đó nó có à, nó có cùng đối trường không cùng đối trường kiểu các bạn biết không khi mà nó khi mà hệ thống tạo khi mà uh, trong hệ thống của mình mà tạo ra một biến ấy thì nó sẽ được uh, nó sẽ tạo ra một cái uh, vị trí chịu một cái ID một cái ID hay là vị uh, vị trí uh, trong uh, bộ bộ não trí nhớ của hệ thống máy tính này như kiểu thế này nếu trang muốn ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái ID đặc biệt ngẫu nhiên cho từng cái thì mỗi lần chạy nó sẽ tạo ngẫu nhiên như uh, mình có thử ghi vậy ring mình sẽ dùng một cái ham tên là ID ID của ID của E đi mình in ba cáo nha id của bơ và id của sơ và khi chạy này nó sẽ ra ba cái dãy nhìn rất là rối mắt này ba cái id ấy nhưng nếu các bạn nhìn kỹ ấy thì chỉ có một cái chỉ có hai cái id giống nhau là id ở trên này và id ở dưới này nó chỉ là id của biến e với id của biến sơ và ID của biến bơ không các bạn nhìn ở xuống của mà 28 còn đây 28 đây là 88 nên các bạn cũng hiểu sự khác nhau của nó thì ừ, ID của E bằng ID của sơ mà ID của bơ là không bằng ID của E với ID của sơ thì thấy khó hiểu đúng không nè thì vậy đó thì ừ, khi là lý do tại sao là vì mình đặt biến sơ thành biến E đây nó sẽ gắn có một cái đối tượng với biến E như biến E nó nó sẽ là một cái đối tạo ra một cái đối tượng cho nên đổi đỡ đổi cho biến e còn biến sơ là biến e, là biến sơ cũng sẽ tạo một cái đối tượng giống biến e. mà đó có thể không nên sơ nên là cái phần này trong biến sơ ấy nó sẽ à, nó sẽ theo cái đồ trong biến e luôn trộn vào là hai vị trí ở của hai, hai cái biến này nó cũng bằng nhau không bớ nó cũng có đồ giống nhau nhưng nó sống ở à, nó nó có ID khác kiểu như e với sơ sống cùng nhà cùng bơ thì sống khác nhà nên nó cũng không phải ở cùng nhà cứ ví dụ như vậy đấy nên là đó là cách để mình dùng is hoặc là is not đây nó e is not bơ is not là kiểu như thế à, nó chỉ kiểu cho biến e có phải cùng đối nó sẽ kiểm tra hai cái biến nó không phải cùng đối tượng không thì đúng rồi còn biến sơ ấy font đúng rồi đấy font ok thì đến cái này đang hơi rối xíu nên các bạn thông cảm đợi mới cố hiểu và trái tới một cái nhóm toán tử cuối cùng mà chúng ta sẽ biết đến hôm nay đó chính là nhóm toán tử à, nhóm toán tử thành viên nhi tên nhóm với lại nhưng mà chỉ chỉ giờ mình tạo một cái biến e nữa mình đặt một cái nhóm cái gì đó như là coding uh, playing uh, sleeping như một cái lịch trình đi uh, studying đó mình ghi vậy đi bốn cái huh. Ờ. rồi mình ghi bơ là bằng một trong cái đó như là đây danh sách nó sẽ có bốn cái phân tử là là coding, playing, sleeping với studying và bốn cả bốn cái phân tử này đều là thuộc dạng uh, dạng dữ liệu string và mình tạo một cái trong đó là đi như là cái phần tự ở đâu thì sổ sơ đặt một cái không có trong danh sách đó như là uh, ờ, người chín như anh một thứ gì đó không có trong đó đúng không giờ mình sẽ in đây a à, mình các bạn ghi theo mình mọi người ghi theo a à. a à, đúng không sẽ ghi a uh, in per address oh oh mình lộn xíu mình lộn xíu mình lộn xíu mình phải là in index đây nó sẽ ra true còn sơ index nó sẽ ra false thì cái nhóm chó tử thành viên này thì nó sẽ giúp cho chúng ta biết được à, là chỉ test thử nhờ các cái phân tử đó nó có phải ở trong cái nhà sách đó hay là không như kiểu cái phép văn in này thì chỉ là giá trị của biến sơ có phải ở trong cái danh sách của biến e không như này à, sơ là có biến cho giá trị ít thiên là ăn còn biến e thì nó có dự danh sách là đập trên chơi game ngủ với học hành nó không có cái phần tử này mà nó có cái chữ ít eighteen là anh ở đây hết nên nó là sơ không phải ở trong danh sách e nên này lì lòi nó sẽ là false còn nếu mà bơ in A thì có thì bơ nó là lập trình còn trong uh, danh, uh, danh sách của biến E nó có phần coding nè hai cái đi bằng nhau nên này nó sẽ ra true là bơ là thành viên trong cái danh sách đó in that we are cell nhóm toán tử này được gọi là nhóm toán tử thành viên và đây cũng có thở như thế này à bơ nó in nè và yeah, nó cũng giống như cái nhóm toán tử đồng nhất ấy đây cũng ghi thêm nốt nhưng mà nó ở trước nha không phải ở sau nha các bạn học tiếng Anh các bạn hiểu bơ nói in nè thì bơ không à, bơ người ta sẽ chắc anh là bơ không phải ở trong danh sách E thì nó phải nó có trong sàn set e nên là sẽ false còn sơ không phải ở trong danh sách e thì đúng không thì nó sẽ true vậy đó hết tất cả những ờ, nhóm uh, ờ, toán toán tử mà ta để biết hôm nay và chúng ta còn một cái nhóm toán tử khác nữa rất đặc biệt đó chính là nhóm toán tử à, ờ, nhóm toán tử bit à, binary nhóm toán tử binary hay còn được gọi nhóm toán tử nhị phân nếu mà chúng ta dịch binary ra thì nó rất là khác biệt so với các nhóm từ khác nhau và nó rất là hiếm được dùng trừ những người mà muốn uh, được tính toán với những cái uh, dãy số nhị phân như kiểu nó được dùng để so sánh Giờ thì đã ờ, biết nhóm toán từ so sánh được dùng để so sánh các giá trị khác nhau à, giá trị số học ấy còn đó là những dãy nhì phân thì nó dùng để so sánh các dãy nhì phân nên nó sẽ rất khác biệt nên nếu các bạn muốn viết thì các bạn có thể tự nghiên cứu uh, nghiên cứu uh, một mình ở đâu đó uh, nghiên cứu trên mạng hoặc là mình sẽ nói cho các bạn biết qua cái nhóm đó, nhóm tốt ở đó nếu mà chúng ta có một việc nếu mà mình có thể làm một cái video về uh, phần và phần lập trình và số nhiều phần trong Python và giờ đây là về đây là tất cả những gì mà mình muốn nói trong video này vừa những tiếp à, những cái toán tử những cái phép tính mình ta có thể dùng để lập trình trong Python. bây giờ à, bây giờ video đến đây kết thúc thì nếu các bạn thích video này các bạn có thể like cho mình để mình có thêm động lực để làm nhiều video tiếp theo nha Vậy nếu các bạn muốn góp ý hay thắc mắc gì, các bạn có thể comment ở dưới phần bình luận. Và giờ trong video tiếp theo, mình cũng sẽ nói các bạn những à, thông tin, những à, cái mình sẽ nói trong video tiếp theo như là vừa phần danh sách à, khái niệm của danh sách và cách thay đổi những cái uh, danh sách đó như là thay đổi giá trị trong phân tử đồ và nhiều thứ khác bây giờ xin chào các bạn và tạm biệt